Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ học môn cọ bản nhé à, Nền móng màu xanh và Mona đã sơn tóc lì lên Vẫn là những cái nét cơ bản à, Đi nét trên và đi nét dưới Hơi nghiêng về phía bên trái Và cái bông này mình sẽ vẽ nửa bông ha Nửa bông về phía bên à, góc bên phải mình tô lại lần thứ hai này cho nó đậm nét cái phần cọ bản này là cái phần mà rất là nhiều người mê cái cái cọ bản á và mọi người cũng than là có là rất là nhiều nhưng mà hầu như là ai thích cái môn này đều vẽ được hết đều vẽ đẹp sau đó mình sẽ kéo một cái nét lớn đè lên hai cái cánh à, nhỏ phía trên và phía dưới đây là một cánh lá đơn nha mình kéo từ cái cánh lớn cánh ở dưới đó kéo đi vô rồi mình điểm sơ một chút xíu những cánh nhỏ phía bên dưới để tạo cái ôm ôm vào cái bông á để cho nó có cái độ sâu ở bên trong đó xong bây giờ mình sẽ tô lại tô lại thì lúc nào nó cũng sáng hơn nó cũng đẹp hơn mình vẽ thêm một vài cánh lá ở xung quanh nữa mình tán bột nhanh lên nha cả nhà cái bột bản này nó không phải là treo nó là bột thường nó là màu nước nên khi các bạn tán các bạn tán nhanh tay lên một chút thì nó sẽ đỡ khô và lên cái màu của mình nó sẽ mịn hơn mình sẽ vẽ trồng bên trong một cánh lá nhỏ nữa và mình ôm thêm lên cánh xuôi và cánh ngược thì nhìn nó có chiều sâu hơn rất là nhiều mình tô lên cho đậm nét mình sử dụng bột màu xanh lá ha tô lên này nó rõ nét hơn này cái phần này mình lấy màu trắng nhiều hơn một tí này cánh lá đơn đi lên sau đó thì mình sẽ kéo ngược xuống lại mình tán bột thì mình đừng có tán trồng một chỗ nhiều quá nha thấy nó khô rồi mình sẽ đổi qua chỗ khác mình tán mình chấm thêm một chút xíu bên trong cho cái phần nhụy này mình dùng cỏ rau và mình viền lại cái phần này là những cái mẫu nó cơ bản nha mọi người mọi người chỉ sử dụng một nét đơn rồi mọi người ráp lại thành nét đôi thôi viền lại cho nó sắc nét hơn Rồi, đã hoàn thành xong một mẫu cỏ bản. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.